Tại sao chúng ta không in nhiều tiền để đất nước giàu hơn? Hoặc in rồi phát cho mỗi người dân vài trăm tỷ để cả đời chẳng phải làm gì cứ thế mà ăn chơi thỏa thích? Đây là câu hỏi hồi nhỏ của mình. Bây giờ thì đã có lời giải rõ ràng rồi. Nhưng vẫn gặp rất nhiều người lớn hỏi như vậy. Mặc dù đã có nhiều video trên Youtube, nhiều bài báo trên mạng giải thích về vấn đề này, nhưng mình thấy nó chưa được đầy đủ và dễ hiểu lắm. Vậy nên mình vẫn quyết định làm một video về chủ đề này để giải thích cho các bạn một cách thật đơn giản và gần gũi để mọi người hiểu rõ bản chất của vấn đề tại sao các quốc gia lại không in thật nhiều tiền. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta cùng quay lại một vạn năm trước và tưởng tượng rằng khi Âu Cơ và Lạc Long Quân quấn đánh nhau, họ sinh ra 100 người con. Tổng tài sản của cả gia đình lúc đó là 100 tấn thóc. Số thóc này được cất vào trong kho bảo quản. Lạc Long Quân và Âu Cơ quyết định chia đều cho mỗi người con một tấn thóc. Tuy nhiên, thóc thì vẫn cứ để trong kho. Mỗi người sẽ được phát một cái vé để đổi thóc. Mỗi vé đổi được một tấn. Như vậy chúng ta có thể nhận ra mỗi cái vé này thực chất chính là những tờ tiền vì nó có thể mang để mua thóc và giá trị mỗi tờ là một tấn thóc. Đến với câu hỏi đầu tiên, tại sao một quốc gia không in thật nhiều tiền để giàu hơn? Thì các bạn hãy xem, nếu là Long Quân in thêm 100 tờ vé nữa rồi thông báo với thiên hạ rằng nhà tôi đã giàu hơn thì nghe có hợp lý không? Đương nhiên trong thiên hạ sẽ chẳng ai tin nhà ông này bởi vì dù ông có in thêm bao nhiêu cái vé đi nữa thì vẫn chỉ có 100 tấn thóc trong kho đó mới là tài sản thực của ông. Tương tự như vậy, một quốc gia có in thêm bao nhiêu tiền đi nữa thì họ cũng không giàu hơn bởi tổng số tài sản thực của họ vẫn không đổi, của cải họ làm ra vẫn chỉ có một nấy. Vậy muốn một quốc gia giàu hơn thì chỉ có cách là tạo ra nhiều của cải hơn hoặc đi lấy của cải của quốc gia khác đem về, đó cũng là một cách làm giàu. Như vậy các bạn sẽ thấy một đất nước sẽ không giàu hơn vì in nhiều tiền. Tuy nhiên lại có một trường hợp ngoại lệ, in tiền ra và giàu hơn. Mình sẽ nói ở phần sau. Đến đây thì nhiều bạn sẽ thắc mắc Vậy các quốc gia sẽ chẳng bao giờ cần phải ít tiền, có đúng không? Thì không phải như vậy Chúng ta hãy cùng xem tiếp Giả sử sau nhiều năm sinh sống, từ 100 tấn thóc ban đầu, các con của Lạc Long Quân và Âu Cơ đã tạo ra 1.000 tấn thóc. Đến đây thì sẽ có một vấn đề, đó là vẫn chỉ có 100 tờ vé để đổi thóc, như vậy sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là Lạc Long Quân và Âu Cơ sẽ quy đổi một tờ vé số đổi được 10 tấn thóc. 2 là sẽ in thêm 900 tờ vé nữa để phát cho các con. Như vậy một tờ vé vẫn tương ứng với một tấn thóc. Chúng ta sẽ thấy cách thứ hai hợp lý hơn vì vừa không làm thay đổi giá trị của tờ vé, đồng thời lại có nhiều tờ vé được lưu thông hơn thì việc trao đổi cũng sẽ thuận tiện hơn. Các quốc gia cũng như vậy, họ sẽ in thêm một lượng tiền tăng lên tương ứng với giá trị tăng lên của cả quốc gia đó, cộng với lượng tiền bị hư hỏng cũ rách không dùng được. Và đến đây, chúng ta sẽ thấy một trường hợp ngược lại. Đó là sau nhiều năm, từ 100 tấn thóc các con của Lạc Long Quân và Âu Cơ ăn thì nhiều mà làm thì ít, chứ còn có 10 tấn. Nhưng mà vẫn tồn tại 100 tờ vé. Như vậy cứ 10 tờ vé bây giờ mới tương ứng với một tấn thóc, người ta gọi đây là lạm phát. Có thể bạn sẽ thấy khó hiểu, mặc dù các quốc gia vẫn thường xuyên in tiền, nhưng tại sao người dân không có ai được phát thêm đồng nào? Vậy số tiền in thêm đó sẽ đi về đâu, hoạt động như thế nào? Thì lại quay lại với gia đình nhà ông Quân bà Cơ. Sau nhiều năm thì các con đã sinh con đẻ cái và tạo ra số lượng lên tới 1.000 người. Bây giờ hai ông bà đã già nên phải thành lập một tổ giúp việc để quản lý việc gia đình. Những người trong cái tổ này thì không cần phải đi kẻ ruộng để có thóc mà họ sẽ được trả lương. Vậy số tiền này ông Quân bà cơ lấy đâu ra để trả lương? Thì đương nhiên là ngoài khoản thế ra thì họ sẽ in thêm Ví dụ người con thứ nhất, từ một tấn thóc ban đầu, ông trồng được ra 100 tấn thóc. Do thóc không ăn hết nên ông mang đi đổi ra 100 tờ vé để cất chữ. Người con thứ hai cũng như vậy, sau nhiều năm vất vả cố gắng, ông cũng trồng được 20 tấn thóc và cũng mang đi đổi lấy 20 tờ vé cất chữ. Sẽ có mâu thuẫn ở đây, đó là việc ban đầu tất cả chỉ có 100 tờ vé, việc lấy đâu ra 120 tờ vé để hai người này đổi thì chính là do ông quân bà cơ Họ nhìn thấy số thóc tăng lên, họ đã in thêm các tờ vé để các con đổi thóc và cứ một vé một tấn, các con mang đến bao nhiêu thì sẽ đổi được bấy nhiêu vé mang về. Số thóc này, ông quân bà cơ sẽ dành để nuôi tổ giúp việc, để nấu cơm những người không may bị ốm đau không cải quốc được, để nuôi những người thợ xây dựng cầu cống đường xá vân vân. Về cơ bản thì có vẻ như ông quân là lợi nhất, chỉ mỗi việc in vé là có thóc. Tuy nhiên, các con của ông cũng chẳng thiệt gì. Người con thứ nhất giữ 100 tờ vé thì vẫn có thể mang 100 tờ vé đó đi đổi lấy 100 tấn thóc ở chỗ anh em bạn bè. Chỉ có một vấn đề xảy ra, đó là khi kinh tế đi xuống, lượng thóc trong xã hội ăn hết mà không kịp làm ra. Đến khi ông con thứ nhất mang 100 tờ vé số đi đổi thóc thì chỉ đổi được có 50 tấn, do ai cũng đói, chẳng ai chịu đổi cho. Ông nhắm mắt nhọn ngùi, đánh đổi hai tờ vé lấy một tấn. Như vậy đó chính là lạm phát và lạm phát thì rất dễ xảy ra nếu tiền in quá nhiều so với lượng hàng hóa được tạo ra. Thực ra thì trong một nước là như vậy. Còn nhìn về toàn cầu, chúng ta sẽ thấy ông quân bà cơ sẽ giống như nước Mỹ do chúng ta dùng tiền Mỹ để trao đổi mua bán. Nên khi Mỹ in thêm tiền thì họ chẳng mất gì, họ có thể mua được hàng hóa của cả thế giới. Và nếu họ in một lượng tiền hợp lý thì vẫn đảm bảo lạm phát không xảy ra. Có lẽ chỉ có Mỹ là nhờ in tiền mà giàu hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.